thấy ngán mà rồi rồi rồi quay quay thôi nó mạnh chồng thôi thôi cái này nuôi trong đây luôn hả vậy tức một lần vậy mà mình chắc cho ăn hai bao hay ba bao lần ba bao hay hai bao Rồi, mới chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Đen Lúa Miền Tây ha. Thì hiện tại hôm nay mình có ờ, chuyến ờ, đi lên ờ, thăm nhà của ông anh mình nuôi ếch các bạn. Thì sẵn tiện á, mình quay mấy cái mùng ếch cho các bạn xem luôn. À, thì ông anh mình nuôi ếch cũng nhiều lắm. Thì sẵn tiện hôm nay ông anh cho à, ếch ăn á, mình ghé thăm rồi mình quay cho các bạn xem. Đó. Hôm nay mà các bạn cùng theo chân mình đi xem anh Tuấn à, một à, anh à, chủ nuôi ếch Đó. hiện tại anh đang chuẩn bị à, cho ếch ăn các bạn đây có hàng lính hàng <laughs> lính khá to chào anh Tấn nha mình vô nhà đây anh Tấn trồng lan rất nhiều ha này là cái những cái thức ăn mình chuẩn bị anh tấn chuẩn bị đó, thấy người lạ nè đó. chó này con này con gì á Kê, hả hai con về kê hả à, quá to người lạ vô được không được mình lấy đó mà cẩn thận chút à đây cho anh nè đi qua đi qua đi đi đi qua đây đi qua đây đi qua đây đi qua đây không không dám lại gần nó luôn á <laughs> rồi. rồi cho lợn ăn bao vậy hả anh tứ ờ một ngày sáu bao đó mà chưa ăn ba cử ừ. giờ mình đang chuẩn bị ờ, đi cho ếch ăn đây là những cái mùng ếch chuẩn bị xuất bán các bạn nhiều lắm này tổng cộng hết là mấy mùng anh út ừ, mình đi theo chân anh út đi cho ếch ăn nha ở là bữa hôm thấy có xuồng mà thôi cho ăn bình thường ấy thức ăn kia ngày thức ăn mấy mấy ly em tính mười mười ly mười ly ăn dạ bữa nha này mình tổng cộng hết là mấy mùng anh sáu mùng sáu mùng này các bạn để ít nhiều nhiều số cá cá quá trời cá luôn có những cây dừa rất mát này những cái gì cái con là lớn á ờ nó ăn mắc ham quá <laughs> quá trời đã luôn có mấy con hết trắng tươi luôn Thôi cá ngoài cá ngoài với giò đây mình thấy như thế này cá giò nuôi thêm Đây, cá giò ăn dọn dễ luôn rồi con này con chắc con ký mấy hai ký à này có nuôi cái hồn thêm nữa ha nên à, anh Tấn một mùng về mình thả à, mấy ngàn con anh bảy ngàn rưỡi hả này, qua bên về bên đây này có hai đại ca đang giữ đó kìa thấy nó ngán quá đây là cảnh anh Tấn à, cho ít ăn bình thường cả nhà thì một ngày nghe anh Tuấn nói là mình cho ăn khoảng hai đến ba lần sáng cho ăn sớm đó, xong rồi ờ, trưa rồi chiều hiện tại giờ là cử chiều nữa nha bây giờ cũng khoảng bốn giờ mấy chiều rồi ít nó đói rồi cho ăn, ăn quá trời luôn nè bên ngoài thì cá cá này hả ừ. ừ đây đây mình đi xuống đây mình quay cái cảm giác ăn cho các bạn xem đây lại đây là nghe ếch kêu quá trời luôn á ếch kêu gần gần luôn nha các bạn là gần 7.000 con Nhìn đó anh Tuấn à, đang đi qua bên kia cho ăn cái vùng kia các bạn Cá dồ thì nó đi theo mấy cái cái một vết nó ăn thành phần cá luôn để mình xúc thử miếng cho cá giò ăn nha các bạn nghe cá giò bự không không ngồi cho xem nha trời ơi nè nè mắt ham cá ngoài là cá lớn hả? Ừ. có lớn thì cá ngoài có ở đây có cá lớn không mà cá lớn cũng nhiều đâu ở đây cái anh à, đứt cho nó ăn thử rồi nghe các bạn quá trời luôn có mấy còn cá to ghê luôn <laughs> gom đây quá trời luôn anh nay à, giá này là bao nhiêu à, một ký anh giá ếch thịt là bao nhiêu rồi anh tức sáu ngàn vậy là năm nay à, mình làm có lý à giá vậy là nói chung mình cũng ờ, có lợi ngon lành ngon <laughs> quá trời ớt nó kêu đực đó đực kêu không á nuôi mà nghe kêu không khói rồi sao có đực nhỏ <laughs> rồi mình đi vòng qua kia cho bên kia ăn ha anh rồi, dạ, rồi. Wow, ăn dạ cái giò nó lại nó gom đây quá trời luôn rồi à. cái giò đó anh thả là bao nhiêu con anh ba ngàn ba ngàn cái giò trời ơi có nó ở uh, trước á dạ bây giờ đi gò tháp mới về đi quay ờ, gò tháp á trống này nó làm ờ, đẹp lắm mắc hàm quá rồi có mấy anh ăn à? như vậy thấy mình ra cái nó ăn ít lại liền mình quay gần không được con này đây thì anh Tuấn đang ờ, cho ăn đằng kia các bạn hồi nãy giờ mới cho ăn ba mùng một, ba mùng bên khu vực bên kia nói chung mỗi lần cho ăn mất ít nhất cũng khoảng ờ, nửa tiếng đồng hồ đây như bên ngoài thì cá nó ờ, ăn những cái phân của mấy con ếch nè đây dưới đây là có một lớp lưới ha khi mà ếch nó ăn xong nó sẽ ị xuống thì nó sẽ ị con khi ếch ăn xong ị xuống thì cá dồ dưới nó ăn luôn thường thường thì cá dồ nuôi vậy nó mau lớn nó rất to và khỏe Này đằng kia có hai hai đại ca đang giữ nhà hai em bạc kê nha chỉ có chủ nó mới dám lại gần thôi chứ mình không có dám lại gần nha giờ đi vòng con kia vậy trồng dạ, kia để anh út anh anh trúc tức anh sẽ cho ăn bên ba cái mùng kia các bạn đây vì lại gần mấy em bạc ghê này hơi ngán ngán đây là cái chuồng heo nuôi heo nha qua được không à, thấy ngán mà rồi rồi rồi đi qua đi qua thôi nó mạnh không thôi hai hai hàng lính này à, nuôi bao lâu về anh tức vậy là con à, được hai năm con được không giờ dạ, bắt đầu ờ, con lên ngoài, con ngoài tuổi con trong hai tuổi ừ ờ anh ta anh tấn đồng lan nhiều quá ở trong đây là ít con hay gì ha ba ba ba ba ba này ba ba nuôi à, nuôi riêng hay sao có trời ba ba luôn này nó nó lặn rồi đó nó nổi lên vậy nó nó leo lên nó nằm dạ, nó dạ, nguyên chùm nó nguyên chùm luôn à cái này nuôi trong đây luôn hả vậy anh tức dây lan quá trời lan luôn à, mát mẻ ha ở đây thì có mai quá trời luôn có cái cảnh nè có cái tờ này cái này cái này bắt cái dồi lên đây chắc đẹp giỏi vậy ừ. Thôi thử rồi trong chuồng luôn ha nuôi trên luôn ha đó nó đang chuẩn bị chạy nó có đẹp, Ô, đẹp. Dạ đẹp thằng đêm thằng đêm đẹp lắm đẹp nhảy nó đẹp đâu đấy Có một lần vậy mà mình chắc cho ăn hai bao hay ba bao? Hả? Lần ba bao hay hai bao? Hai bao, ăn ba ba tử À. Ba tử thì ra sáu bao. Đóng thức ăn. <laughs> Ừ nhiều như thức ăn này cho ăn ờ, mấy ngày hết ờ, anh Tấn từng hả ừ. mình đi ra <laughs> đây à, nãy cho ăn hết ba, ba mùng bên kia giờ mình qua bên đây mình cho ăn tiếp ba mùng bên đây hai một mùng nó hai mùng tiếp vậy nó khi mình cho ăn những cái thức ăn gơi nó cá nó sẽ ăn luôn đây có cái xuồng để anh tấn ờ, đi ờ, bơi đi cho ít ăn hàng ngày nè hôm nay đi đi, đi vòng vòng không có lên xuồng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 ở đây là nghe ít điêu đã luôn á đây là vùng cuối cùng nha cả nhà cá nó hấp quá trời nằm đây này cá nó ngoài à? cá hả nó động mà nó đi, đi vớt thảy ra nó theo ừ. có khi nó quậy cái danh ít mình luôn vớt những con ờ, ếch mà bị bệnh chết ha cái này tỷ lệ hoa hụt nó bao nhiêu anh tùy theo à. tùy theo xử à, lý thuốc rồi miếng nó như con hết chết như thế nào mình dục ra cái dồ nó ngoài ngoài cái dồ lớn không kìa nó cái dồ lớn quá trời luôn rồi cái dồ lớn ngoài quá trời luôn còn nó mấy ký á thường thường cá to nó ở ngoài ngoài ngoài chính giữa ha cá to nó ở ngoài chính giữa ha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 cái nhỏ nó vô bờ. Giặt má ở vô má mà nó lộn hoặc đâu lộn hay là nó lại mấy cái bự. Rồi. Mà thấy mấy cái bự nó quạt cái là vừa kinh kinh liền mà. quá trời cá. Bây giờ tấn chuẩn bị à, xả nước bơm nước xả các bạn. Nước à, cho nước nó vô đề cho nó à, xả và cái nước dơ á. Khi mà những con ếch nó ăn xong nó ỉa phân á. Giờ đi bật bật nước đấy. giờ cũng chiều rồi các bạn giờ cũng 5 ờ, giờ trời bắt đầu nắng chiều xuống rồi nè đây để mình quay một vòng lại ờ, những cái mùng nữa cho các bạn xem nha đó, hiện tại ở đây nó có ờ, hai ba sáu mùng sáu mùng lớn các bạn à. đây có sáu mùng lớn nó đây anh đứng đang bơm nước này, cho nó vô xả đè nè thì cái này là bơm cái nguồn vô chỗ này nó ra là ra chỗ nào anh ra ra hai góc đó đó ra hai, hai góc đây ha à nước ờ, nước sạch nó sẽ vô chỗ này nó đẩy những cái nước dơ cặn rồi về góc bên kia nó ra ở bên góc bên kia mình thấy có một cái cái ống xả bên kia khi nước tràn lên tới đó nước tự tràn ra cả giờ thì anh Tuấn đã cho ăn xong rồi các bạn giờ anh đem xe vô dẹp rồi bắt đầu công tác là mình xả nước vô để cho sạch đìa đó thì ếch nó sẽ ít bệnh hơn thì à, đây cũng là cái à, công việc hàng ngày của anh Tuấn à, chăm sóc ếch nuôi ếch à, từ lúc ếch con đến lúc ếch lớn thì hiện tại thì còn khoảng 50 à, ngày nữa anh Tuấn sẽ sức bán những cái mông ếch này hiện tại có giá ếch à, thịt thương phẩm các bạn thì nó khoảng 46 ngàn các bạn hiện tại bây giờ các bạn thì lúc trước dịch thì à, nói chung là cái cái ngành nuôi ếch cái cái nghề nuôi ếch mà nó nó gặp cũng gặp khó khăn các bạn nhưng mà hiện tại ếch à, bây giờ thì đang có giá gần ba bốn tháng nay thì ếch nó có giá lắm các bạn và người nông dân nó nuôi ếch mình á thì nói chung cũng đỡ ổn ổn định hơn so với cái thời buổi lúc trước nước bơm rất mạnh này. này có mấy cá dội lại rồi thôi ờ, mình cũng ờ, xin phép dừng video ở đây ha thì cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi video của ờ, đen lúa miền tây hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha bye bye cả nhà mến chúc cả nhà có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc